chào tất cả anh em cái video ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em về cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mà nó mang lại hiệu quả cho anh em Để mang lại hiệu quả cho anh em khá là cao nhé thế thì cái ờ, cái bộ đồ chơi này nó nó là cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung Đấy, báo dung nó là cái bộ đồ chơi báo dung bốn mặt Đấy, báo dung bốn mặt tài xỉu Đấy, thì cái ờ, bộ đồ chơi này thì à, anh em có thể là đến sân chơi anh em đưa được hột vào hoặc là anh em có thể sử dụng cái tài xỉu có dung bốn mặt này anh em đi lắc tài xỉu thì anh em cũng có thể là để cho anh em có thể là cân cái hay là cân à, tiền để cho anh em có thể chơi nó dễ dàng hơn nhé đấy thì cái bộ đồ chơi à, tài xỉu có dung bốn mặt này nó báo cho anh em mặt nhất mặt nhị đấy, mặt ngũ mặt lục Đấy, còn mặt tam mặt tứ là nó không dung nhá Đấy. thì cái bộ ờ, bốn mặt này anh em ờ, anh em nào mà đặt hàng hay là anh em nào mà đặt chip Đấy, thì ờ, bên tôi cũng cung cấp cho anh em nhé cũng, uh, cung cấp cho anh em đầy đủ luôn nhé. đây là chip báo dung bốn mặt Đấy, báo dung bốn mặt anh em cứ chỉ cần alo tôi sẽ cung cấp cho anh em Đấy, anh em làm sẵn cũng được hoặc là anh em về nếu mà anh em biết làm thì anh em chỉ cần mua chip về anh em làm thì là tôi cũng sẽ để lại cho anh em nhé đấy thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ tài xỉu báo dung bốn mặt này em là nó nó nó báo cho anh em hiệu quả như nào nhé đấy, thì mặt ba mặt bốn là không dung đấy, mặt nhất mặt nhị Đấy, à, thì là dung còn mật à, nhất nhị và ngũ lục là dung còn là tam tứ là không dung nhé Đấy thì giờ tôi sẽ à, lấy thêm hai hỗn trợ nữa. Đấy. lấy thêm hai hỗn. giờ tôi vào tôi sẽ bật cái máy này lên Đấy, anh em chỉ, đến sân chơi anh em chỉ cần cầm duy nhất một cái máy này thôi anh em bật máy lên máy báo cực kỳ êm nhé cực kỳ êm nên là tôi phải cầm tay như này để máy nó báo để tôi còn còn biết được ở trong nó là tài xỉu hay là nó về mặt nào để tôi có thể đoán cho nó chuẩn xác hơn nhé đó như trái này máy báo hai dung dài hai dung dài nó là tài hai dung dài nó là báo con lục hai dung dài báo con lục thì lại căn cứ vào đó tôi sẽ đánh lục tài đó lục tài đúng không anh em Đấy, như trái này trái này không báo này không báo thì là có mặt tam mặt tứ có mặt tam mặt tứ thì là anh em đánh tài được anh em đánh xỉu cũng được nói chung là tùy cái độ hình xui của anh em Đấy, có mặt tam về xỉu Đấy, máy báo một dung dài một dung dài là ngũ một dung dài là ngũ nhá anh em vẫn có cơ sở anh em đánh ngũ tài đó ngũ tài đúng không anh em ngũ tài Đấy, như trái này báo một dung ngắn một dung ngắn là có con nhị một dung ngắn là con nhị thì là anh em đánh nhị xỉu đó, hai nhị đánh nhị xỉu cái này có mặt tam mặt tứ mặt tam mặt tứ là không dung không dung thì là anh em đánh à, tại được đánh xịn được thì trái này tôi sẽ đánh tài rồi trên này đánh tài thì tôi đã thua Đấy, nó về xịn đây chính là cái à, bộ đồ chơi tài xỉu báo dung cái bộ báo dung bốn mặt tài xỉu nó báo dung chuẩn xác cho anh em lên tới 7 80 phần trăm lên tới 80 phần trăm cho anh em Đấy thì uh, tất nhiên là có những cái chén phản rồi thì nói chung là anh em xui lắm thì anh em dính thôi đấy thì đây chính là cái bộ đồ chơi tài xỉu có dung bốn mặt giúp cho anh em đi chơi tài xỉu để anh em uh, đi đánh tài xỉu nó mang lại hiệu quả cao cho anh em mang lại những chiến thắng cho anh em đấy. thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt các anh em thế thì anh em nào đặt hàng anh em nào mà đặt hàng đặt chip thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình Đấy, thì video này thì làm đến đây hết chào tạm biệt anh em hẹn gặp lại anh em ở clip sau